Đây là hãng hàng không Bamboo Airways à, do tập đoàn FLC à, của ông chủ à, Trịnh Văn Quyết à, vừa mới đi vào hoạt động à, gần đây và biểu tượng à, của thương hiệu là màu xanh của cây tre Việt Nam mình đang đứng tại à, quầy làm thủ tục à, check-in của hãng hàng không Bamboo Airways và hãng thì có hai loại uh, hạng vé đó là hạng phổ thông và hạng thương gia và đây là mẫu vé máy bay của hãng sau khi đổi vé máy bay tại quầy của hãng thì à, chúng ta đến khu vực à, soi chiếu an ninh à, để vào khu vực cách ly và chuẩn bị cho chuyến bay sau khi soi chiếu an ninh xong thì mọi người à, đến cửa ra máy bay và để ra được cửa này thì mọi người xem số à, cửa là bao nhiêu được in trên vé máy bay của mình và đi theo à, bạn chỉ dẫn ở ở sân bay còn nếu các bạn vẫn không tìm được thì có thể à, hỏi nhờ sự giúp đỡ của à, những người xung quanh các bạn Ví dụ ở trường hợp này thì mình đi ra cửa số 11 và mình sẽ nhìn à, bạn chỉ dẫn ra cửa số 11 và mình đi theo cái bảng hướng dẫn đó trong khi chờ đợi à, để lên máy bay thì mọi người nên chú ý thông báo từ à, sân bay à, có phát loa về sự thay đổi của chuyến bay của mình không như thay đổi cửa ra hay là có sự thay đổi gì à, để mà mình à, biết được xin mời những thầy khách cuối cùng như Đà Nẵng đi trên chuyến bay VG 533 khẩn trương tới cửa số 8 để khởi hành xin cảm ơn và hãng sử dụng loại máy bay A321 neo trang bị 204 chỗ ngồi chia thành hai hạng ghế riêng biệt có 8 ghế hạng thương gia và 196 ghế hạng phổ thông và họ đang hướng tới à, tiêu chuẩn phục vụ 5 sao cho hành khách và khi à, lên máy bay thì mình cảm nhận được là Ờ, khoang hành khách rất là rộng rãi à, chỗ ngồi để chân rất là rộng rãi và thoải mái trang phục nhân viên à, tiếp viên hàng không thì rất là đẹp và lịch sự dù chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội rất ngắn nhưng hàng khách yêu cầu được cung cấp chăn à, mền thì vẫn được tiếp viên hàng không à, cung cấp Đợt này đoàn mình đi có nhiều cô chú lớn tuổi à, đi máy bay lần đầu cho nên còn nhiều bỡ ngỡ nhưng tiếp viên hàng không của hãng à, vẫn nhiệt tình à, hướng dẫn và ân cần nhắc nhở không có biểu hiện gì mà à, nóng giận máy bay có thiết kế mới à, nên có cổng sạc USB à, cho hàng khách sạc thiết bị di động nhưng các bạn không nên sạc cục sạc dự phòng vì nó rất là dễ gây cháy nổ nguy hiểm cung cách phục vụ của tiếp viên hàng không của hãng thì mình thấy rất là chu đáo và lịch sự à, có thể là do hãng mới à, mình hy vọng là à, hãng vẫn duy trì được à, sự phục vụ tốt như thế này để cho à, hành khách có chuyến bay thoải mái ở hạng vé phổ thông hàng khách được 20 kg hành lý ký gửi và 7 kg sách tay kèm theo là một suất ăn trên máy bay gồm một món chính và một món trái cây tráng miệng à, có khăn ăn là khăn giấy ướt và khăn giấy khô muỗng nghĩa dao bằng nhựa à, bịch muối rồi tiêu bịch tăm sữa răng Sau bữa ăn, hành khách được phục vụ phần nước gồm có nhiều loại để lựa chọn, gồm có trà, cà phê sữa, cà phê đen, Coca-Cola và nước lọc. Sau khi chuyến bay hạ cánh thì à, nhân viên à, tiếp viên hàng không đứng dọc hành lang và chào tạm biệt hàng khách rất là lịch sự Chuyến đi này, mình sử dụng vé khứ hồi của Bamboo Airways và cả hai chuyến đi và về đều rất đúng giờ và không bị delay. Xin kết thúc video này ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.